chia sẻ những hình ảnh và khám phá của bạn về Việt Nam và góp phần tạo nên một 100 điểm đến thú vị mới. Cuộc thi khám phá 100 điểm đến. Nokia N82 chu du vạn miền tái hiện cuộc sống.